Oh. mắt trần sao thấy được thiên cơ nhà kia đẹp em có ai ngờ rằng, rằng hoa có chủ để giờ hàng oan thiên triều đình cha xét nơ hỏi tước long hầu tước long hầu truyền đi khắp mọi nơi không dừng. lệnh viên sư sơn cùng thi kiệt nỗi oan này nỗi oan này thấu tỏ cao tràm xanh tâm thân đành để nhục vinh tâm thân đành để nhục vinh lẽ thường trăng già thấu tỏ cho trăng quan lớn hỏi mây hỏi gió hỏi trời hỏi vầng nguyệt lão trêu người bởi vì đâu có cây ơi sao vươn vinh con hơn sông nhục sông kỳ cùng tâm ngọc côn sơn kiên cùng yêu hát trăng non sông kỳ trong đục lệ tuôn đôi dòng vật mà lòng đau như cắt y nợ trần hoàn nợ chân hoàn quyết nghi trả cho xong lòng riêng đã định với lòng mượn dây oan nghiệt cho xong mượn dây oan nghiệt cho sóng tội trời đất đông trời dây oan kết lại thành đô dây oan kết lại thành đôi bạch sao khắp bốn phương gần đều biết quan lớn tuần người đã dạy thần cơ cửa sông ninh giang phụng thờ khi cung lại nổi chính từ quan tuần tranh sự vốn đặt bày từ cổ dĩ lai bao phen xuất nhập trang đài đào lan quế huệ sung vầy sướng ta trên bát bát long sầu khúc lốt tam đầu cuộn khúc sầu lên lân sơn phượng múa đôi bên quan tuần chắc dáng ngự lên sập sập sắc ban phong người kiếm chi tam giới hay chóc ta sát quỷ trừ tinh quan tuần vạn phép muôn linh quyền cao cai quản chư dinh nhà trời ngự đồng an minh quyền bóng quý nương uy trời thủy khí đoan sang quan tuần hiển hách uy quang ra tay tế độ trần gian con được nhờ hiện thần cơ hiện thần cơ gia huy hùng hồ nương uy trời tế độ nhân huân đùng đùng nổi trận phong vân thượng đồng ban phép cứu dân trừ tà khắp gần xa khắp gần xa bách quan đều phục y ai có lòng hưởng phúc hàng xa dù ai vẫn hạn chưa qua kiều quan đệ ngũ bệnh đà lòng ơn ông vạn bội hoặc ai mà nhầm lỗi chuyện tha hay là cách anh chờ giang hà cầm cơ chỉ núi núi đã tan ngay nay con nguyện tích dương công đức Tôi xin ông nhỏ phước hà xa Xin ông mở lượng hải hà Độ cho non nước nhà nhà được lưng long lòng trong sáng sám hối ông chẳng dám đơn xa dâng tiến Húi xin ông thương đến đồng gia Độ cho nam nữ trẻ già Lộc tài vượng kiến hằng hà bề đông chi kính Tiết lễ chẳng sánh với ai Chỉ xin quan lớn giáng đại Cho con được chữ lộc tài công danh trung thành tứ phủ trước hội đồng văn vũ bá quan căn cao mở phủ tôn nhang khi đã làm tội thánh không dám than giàu nghèo được tính được tường bảy con nguyện ninh thừa tập phúc tích thiền duyên nơi cõi tục lầm lầm than xin quan nhỏ phước thiên nhàn cho con được hưởng bình an tháng man tục được lên trang đài người con nguyện tiền tài không tiếc thác đi rồi còn thiết chi đâu đệ tử nay xin quỳ gối dập đầu mãn chiều xê bóng xin theo hầu đức đại vương thanh gia